Cú bắt tay giữa hai ông lớn Vinhome và Masterai Home Vinhome sẽ triển khai ra hàng Lumire Beluva và Mastery Central Boy của Masterai Home và tương lai có thể sẽ là khu đại đô thị The Global City. Hàng hóa, chính sách, thủ tục do Vin phụ trách, còn vận hành, thiết kế và sản phẩm vẫn do Mastery đảm nhiệm. Sự kết hợp của hai chủ đầu tư lớn cũng như những thay đổi cũng là điều bình thường vì cơ bản khách hàng luôn được nhận những điều tốt đẹp nhất. Vin có hệ thống bán hàng số 1 Việt Nam, Masterai lại có sản phẩm tốt, chuẩn quốc tế nhất Việt Nam. Cú bắt tay này sẽ tạo nên một cơn sóng thân cho thị trường bất động sản và nhà đầu tư. Booking và hỗ trợ tư vấn 24 trên 7, vui lòng bấm 0931 222 000. The Global City, minh chứng tầm nhìn, tâm huyết của Masterai Home về khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế tại Việt Nam với nỗ lực mang lại những giá trị khác biệt và chuẩn mực toàn cầu đến Việt Nam. Mastery Home dành nhiều tâm huyết để phát triển những dự án đại đô thị. Trong đó, khu đô thị biểu tượng The Global City là một minh chứng rõ nét khi được định hướng trở thành khu đao thao mới của thành phố Hồ Chí Minh. Ông Jackson Thombo, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Mastery Home cho biết, xu hướng New Urbanism, chủ nghĩa đại đô thị mới, đề cao chất lượng sống cộng đồng, đang phát triển mạnh mẽ trên toàn thế giới. Với tâm huyết kiến tạo một khu đô thị bắt kịp xu hướng đó cũng như tiên phong trở thành biểu tượng đáng tự hào cho toàn Đông Nam Á, chúng tôi đặt trọng tâm phát triển vào The Global City, nơi không chỉ có môi trường sinh thái tốt mà còn mang đến cho chủ nhân những cảm nhận an toàn, cùng nhiều cơ hội giải trí, thư giãn thông qua các cảnh quan kiến trúc hiện đại và các tiện ích công cộng thân thiện với môi trường. Ngoài ra, tính kết nối, cảm nhận cộng đồng của Global City cũng được chúng tôi quan tâm. The Global City có quy mô 117 hecta, hơn 10.000 căn hộ cao và thấp tầng, 1.800 nhà phố và villa. Dự kiến hoàn thành dự án trong 48 tháng, chia ra 15 đến 18 lần ra hàng, có biên độ tăng giá cho từng đợt như đợt 1 là 37 đến 40, đợt 2 đang bán từ 50 đến 52 vị trí Kim Cương tại quận 2, thành phố Thủ Đức, ngay giao lộ cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đi Phan Thiết qua cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, đi Vũng Tàu qua cao tốc Hồ Chí Minh Biên Hòa Vũng Tàu, đi miền Tây qua cao tốc Võ Văn Kiệt Hồ Chí Minh Trung Lương. Có đại siêu thị hạng A trong quần thể rộng 125.000m2, shopping, rạp chiếu phim và nơi bán hàng hiệu. Nhà mẫu sang trọng và đẹp, vui lòng liên hệ để có thêm hình ảnh nhà mẫu, mở bán đợt đầu 100 căn shop house xây sẵn với diện tích từ 85 đến 120 m2, được xây dựng một trệt, ba lầu, một thum, không hầm có thang máy, giao thô bên ngoài, hoàn thiện bên trong. Mở bán đợt đầu 100 căn shop house xây sẵn với diện tích từ 85 đến 120 m2, được xây dựng một trệt, ba lầu, một thum, không hầm, có thang máy, giao thô bên trong, hoàn thiện bên ngoài. Đặc biệt, shop house mỗi căn là một thiết kế phiên bản khác nhau. The Global City là thỏi nam châm lớn nhất và mạnh nhất của thành phố Hồ Chí Minh trong 10 năm tới để thu hút nhân sự cao cấp, cộng đồng cư dân văn minh, khách du lịch, tham quan và mua sắm. Foster và partner WATG là hai tập đoàn thiết kế mà ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng sẽ trở thành những ưu tiên hàng đầu vị trí trung tâm thành phố Thủ Đức. The Blue Ball nằm ở khu vực phường An Phú, một trong số các trung tâm đã phát triển của thành phố Thủ Đức tiếp giáp với quận 1, Thạch Mỹ Lợi, trung tâm hành chính Thủ Đức, Thảo Điền. Với chuẩn mực sống mới, chủ đầu tư Mastery Home và Foster and Partner trải thảm cho cư dân và khách tham quan những tiện ích và công năng đáp ứng được chuẩn mực cuộc sống hàng đầu thế giới với hệ thống dịch vụ, công năng đa tiện ích, hoàn hảo và độc đáo. Khu Soho được phát triển dựa trên cảm hứng từ New York, Dubai, Bangkok. Khu Tallinn Harbour dài hàng km, mang âm hưởng của khu Tallinn Harbour từ Sydney. Khu công viên trung tâm được thiết kế bởi WATG, mang tiêu chuẩn sống wellness toàn cầu. Hệ thống Lifestyle Hub mang đến những trải nghiệm thú vị và bất tận. Trường học và bệnh viện tất nhiên cũng là những yếu tố được chú trọng đầu tư. Liên hệ 0931 222 000 để biết thêm chi tiết.